Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng bị cho lên thớt, khối kẻ ẩn danh đang xanh mặt Ngay cả quan chức của cấp trung ương còn không giữ được mũ ô xa thì nói gì đến những người dựa dẫm vào các quan chức trên Hiện nay quan chức cấp tỉnh đang run sợ, làm thì sợ sai mà không làm thì thiếu trách nhiệm, đường nào cũng chết không khí làm việc tại các cơ quan công quyền ở Việt Nam hiện nay được cho là rất ngột ngạt. Lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đốt ngày càng mạnh, quan sợ xanh mặt thì các sân sau càng phải án binh bất động, đừng làm gì dại dột để ông Trọng phải để ý. Sân sau dựa lưng ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn cứ nghĩ là vững chắc mà còn bị đem ra soi và ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải mất chức. Đây là hình ảnh ông Thánh Vụt Gậy Nguyễn Viết Dũng Trừ ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng gây nổi sóng cộng đồng mạng nhưng không sao. Còn các dân cử loại mua ghế như ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam thì không thể nào đứng vững trước dư luận. Ông Nguyễn Viết Dũng dựa vào gì mà dám dùng gậy đánh gôn để vụt vào nhân viên phục vụ sân gôn đến như vậy? Thứ nhất, ông này dựa vào tiền. Thứ nhì, ông này dựa vào quan hệ quen biết. Ghế đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được giới thảo tin cho là ông này đã mua, hoặc nếu không mua thì có quan chức đỡ đầu giới thiệu thì ông này mới vào được, bởi ông ta chỉ là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ cục đăng kiểm đều xuất phát từ dư luận xã hội bức xúc. Vì thế, nếu quan chức khôn ngoan thì đừng làm gì để mạng xã hội phải lên tiếng, dầm dàn, ban tán. Nếu mạng xã hội mà bùng phát thì việc trước sau cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Hành động côn đồ của Nguyễn Viết Dũng đã làm cho mạng xã hội dậy sóng một thời gian rất dài. Dư luận hết sức bức xúc. Và kết quả chính quyền đã phải vào cuộc để xử lý vấn đề khủng hoảng này. Cả Việt Nam lên tiếng thì chuyện bứng gốc một ông dân cử quen trong Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là không còn khó nữa. Vào ngày 3 tháng 1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng với số tiền phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng không bị chiêu cứu trách nhiệm hình sự. Tuy công an bao che nhưng cơ quan khác thì không tha. Ông Nguyễn Viết Dũng bị kỷ luật cảnh cáo. Vào ngày 15 tháng 3, Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết họ đang xem xét kỷ luật ở mức độ cảnh cáo đối với ông Nguyễn Viết Dũng Tiếp theo, Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc điều tra, kiểm tra tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có dự án của công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng do ông Nguyễn Viết Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hiện nay, công tác thanh tra, kiểm tra tạm dừng ở giai đoạn thu thập dữ liệu. Phía thanh tra chính phủ cho biết, do có việc bận nên đoàn tạm dừng việc thanh tra, kiểm tra. Khi nào tiến hành thanh tra trở lại thì sẽ thông báo sau. Trước đó, đoàn chỉ mới thu thập các thông tin, tài liệu chứ chưa có thông báo, kết luận. Như vậy là Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng đã bị án treo. Công tác thanh tra có thể nối lại bất cứ khi nào. Những ai chống lưng cho Nguyễn Viết Dũng và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ai hỗ trợ ông Nguyễn Viết Dũng thâu tóm đất tại Quảng Nam đều đang run sợ. Bản thân cơ quan thanh tra chính phủ cũng đang chứa rất nhiều tiêu cực Cơ quan này đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát và tạo áp lực rất lớn. Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, ông Trần Văn Minh đã phải thắt cổ tự vẫn. Đó là báo chí trong nước thông báo là đột quỵ. Nguyên nhân bị nghi ngờ là do phải chịu áp lực quá lớn. Thanh tra chính phủ đã nhúng tay vào dự án của ông Nguyễn Việt Dũng. Cơ quan thanh tra chính phủ đang bị áp lực là có thật. Vậy nên, việc tiếp tục thanh tra những dự án của Nguyễn việt Dũng